Nhà mình chỉ mỗi mảnh vườn là có giá Bán rồi lấy gì mà ăn Hai anh nấp trong nhà đi Đợi cho nó ăn gần hết rồi hãng bắt Cậu vẫn thích mà gông cổ nó cho tao Được Nể lời cụ bá xin cho Ta gia hạn cho 3 ngày mảnh đất ấy đừng hòng thoát khỏi tay ta